sáng nay ờ, các bài giảng sáng nay ờ, tôi muốn gửi đến đại chúng ờ, một cái đề tài mà qua đó tôi đặc biệt nhấn mạnh một cái khái niệm thường thức rất là phổ biến trong đời sống của mình đó là cái chữ tỷ lệ chữ tỷ lệ chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng là toàn bộ đời sống của mình Ờ, là nó được thiết lập ở trên cái chữ tỷ lệ à, ờ, ví dụ như bây giờ mình muốn uh, nấu một nồi canh thì cái tỷ lệ nước đường muối nó phải ra sao rồi một nồi kho à, dầu chay dầu mặn nhưng mà đã nói kho thì cái tỷ lệ muối đường nước nó phải bao nhiêu à, rồi mình à, chè cháo cơm bánh tất thảy đều như vậy hết À, trong diện chế biến thức ăn là cái, cái cái khái niệm tỷ lệ rất là quan trọng chưa hết à, tôi nói hơi đợi một chút ví dụ như mình thấy uh, tại sao có một thời uh, là phim ảnh đại hàng nó được tuổi trẻ Việt Nam đón nhận một rất là nồng nhiệt là bởi vì ngoài cái tình tiết uh, mà uh, gọi là những cái tình tiết kịch tính hấp dẫn ly kỳ uh, mà ờ, học phim Hồng Kông ờ, phim Mỹ phim Việt phim Thái không đáp ứng được đó. nó có những cái yếu tố rất là đại hàng thì nó còn có một cái chuyện nữa là, là cái trang phục của người đại hàng á không giàu nghèo giàu giàu đi nữa nhưng mà người đại hàng họ coi nặng cái chuyện trang phục dữ lắm mà cái trang phục đẹp là gì là tỷ lệ đó trang phục đẹp là gì là vừa vặn mà vừa vặn chính là tỷ lệ hả nói tới chỉ vừa vặn hay là ngắn hay là dài phùng phình hay là chặt chội tất cả đều dù thùng thình ha hay là chặt chội hay là vừa vặn tất cả đều phải nói đến cái khái niệm gọi là tỷ lệ Đấy. vậy hồi nãy mới đầu đầu là, là giảng tôi đã nói rồi nấu ăn chuyện ăn nè chuyện mặt rồi tới chuyện kiến trúc rồi hội họa âm nhạc tất cả đều là tỷ lệ hết gọi là tỷ lệ vàng tất cả chỉ được xem là đạt chuẩn khi mà nó có được cái tỷ lệ vàng giữa các thứ yeah. à, rồi thì chưa hết đâu tới một cái hòn giả sơn non bộ đó một hòn giả sơn cái hòn núi núi giả đó, nó chỉ cao có chừng năm bảy tấc hay là nó cao một hai mét năm bảy mét nó cũng phải cần đến tỷ lệ và tôi nhớ Nguyễn Hiến Lê rồi cả cụ Sơn Nam các cụ đều nói rằng đó là ai mà yêu thiên nhiên ai mà thích ờ, là à, thăm viếng à, núi non à, kênh rạch sông hồ đều thấy rằng tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật của con người chỉ là cái trò chơi trẻ con so với thiên nhiên so với tạo hóa bởi vì chúng ta không có tài nào chúng ta làm được một cái ngọn núi nó thật như là thiên nhiên hết bởi vì sao về vấn đề tỷ lệ dầu mình có chuẩn cách mấy đi nữa thì mình cũng vẫn bị hạn chế trong cái tỷ lệ nha khi nó có chuẩn thì chỉ đặt chút thôi đặt chút thôi cho nên là cái tỷ lệ mình thấy từ đời sống vật chất thì qua tới tinh thần à, mình thấy tinh thần lẫn vật chất nó cũng cần đến một cái tỷ lệ vàng à, rồi cái chuyện mà gọi là thời gian và hoạt động của chúng ta trong ngày cũng phải cần đến một tỷ lệ vàng rồi những cái sinh tố của những cái chất hữu cơ à, những cái chất uh, vi lượng có trong cơ thể của mình á, thì nó cũng phải ở cái tỷ lệ vàng à, thì mình mới khỏe được mình mới khỏe được à, à, cho nên mình thấy bây giờ qua vấn đề tu học cũng vậy cũng phải có cái tỷ lệ vàng cái chữ tỷ lệ rất là quan trọng à, thí dụ như về mặt vật chất Đức Phật này dạy rằng mỗi người cư sĩ mà gọi là thuần thanh đấy thì phải à, chia đều ừ, chia đều cái tài sản mà mình có được ra làm nhiều phần tức là trả nợ cũ vay nợ mới trả nợ cũ mà cho vay nợ mới không rồi đem luyện bỏ và chôn để dành đó là cái cách thuật ngữ trong kinh nói như vậy cái cách nói trong kinh như vậy trở đời cũ là sao là để báo đáp à, cha mẹ thầy tổ người hữu ân đó gọi là trả nợ cũ một phần tài sản để cho vay nợ mới có nghĩa là mình giúp đỡ bạn bè nuôi nấng vợ con thân quyến trong nhà đó gọi là cho vay nợ mới còn một phần đó là liện bỏ có nghĩa là cái phần đó là mình à, xài cho cá nhân ha rồi một phần nữa đó là gọi là chôn để dành chôn chôn giấu ừ, để dành có nghĩa là để làm phước để lỡ có tắt thở thì kiếp sau mình sinh ra cũng có cái để mình xài không như vậy mình thấy chỉ riêng cái mặt tài sản nó cũng nó cũng phải có cái tỷ lệ của nó tỷ lệ vàng à, thì bà con tùy bà con thì trong kinh nói như vậy thôi nhưng mà tùy về cái điều kiện tùy cái ờ, suy nghĩ của bà con thì bà con muốn lập một cái tỷ lệ bao nhiêu thì tùy không nhưng mà căn bản là Phật dạy ờ, một là cái đời sống vật chất phải có tỷ lệ và trong một ngày như vậy bà con thấy đó, cái, cái muốn một cái cơ thể khỏe mạnh đó là mình phải sao cái thời gian mà đứng đi nằm ngồi ờ, phải được chia đều này nằm nhiều quá không có tốt mà đi nhiều quá cũng không tốt đi ít quá không tốt mà nằm nhiều quá không tốt ngồi nhiều quá không tốt nhớ cái đó nha đó, phải có cái tỷ lệ vàng ừ, bao nhiêu phần trăm à, bách phân thập phân diễm cần biết nhưng ít ra nó là phải có cái tỷ lệ vàng à, rồi cái thời gian ờ, mà mà trong cuộc đời người ở trong kinh pháp cú trong chú giải ghi rất rõ tuổi trẻ biết Phật pháp thì dành 2 phần ba đó là học một phần ba là hành trung niên á, nửa học nửa hành à, quá tuổi trung niên thì hai hành một học mà những ngày tháng cuối đời là trăm phần trăm cho cái hành Đấy không mình thấy đó là tỷ lệ chứ gì nữa đó là tỷ lệ nha ừ, một phần ba hai phần ba à, là đều là tỷ lệ hết rồi như vậy rồi chưa hết qua đến cái chuyện tu tập tu tập tu tập thiền chỉ thiền quán không thì mình thấy rằng đó là trong bài giảng ngày hôm qua cho lớp internship tôi có nói tùy thuộc vào cái chuyện gia giảm gia giảm thiện ác ở trong cái tâm thức của mình mà các chúng sanh tự khu biệt tự khu biệt tự phân loại mình vào cái cảnh giới nào vào cái chủng loại nào không chúng sanh đó thì có hạn là ác nhiều hơn thiện có hạn thì thiện nhiều hơn ác rồi có hạn thiện ác bằng nhau có nghĩa là có dịp thì cũng tu dữ dội có dịp thì cũng ác tới trời không ác tỳ đình tỳ liếp không à, rồi chưa hết nó còn cái tỷ lệ nữa chúng sanh mà trong thời trong cái cuộc đời đó mà thời gian mà hưởng dụng nhiều quá không mà thời gian cho thiền định ít quá thì, thì, thì chúng sinh đó là phải về cõi dục mà cái thời gian mà mình dành để mà ly dục để thiền định nó nhiều đặc biệt cái ly dục đây phải nó rõ là phải từ sơ thì trở lên nha chứ còn đừng tưởng ly dục như kiểu hiểu cái nhiều người phật tử ly dục có nghĩa là tôi ăn mặc đơn giản ăn uống đơn giản nhà cửa đơn giản xe cộ đơn giản cái đó chưa chưa chúng ta ly dục đó là cũng tiếp tục hưởng dục nhưng mà ở một cái uh, cách thức khác yeah, chứ không phải là ly dục ly dục có nghĩa là cái lòng nguội lạnh chán sợ yeah, chán sợ nguội lạnh đối với yeah, các cái gọi là cái khoái lạc vật chất những gì mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng đó cái đó mới là ly dục mà cái chán đây là xuất phát từ cái chuyện mình hiểu mình chán chứ không phải là do uh, mình đang sốc đang buồn đang bị bệnh rồi cái mình chán mình không thiết tha gì hết mình tưởng nó là ly dục cái nó không có nha cái đó là ly gì chứ phải ly dục nha nhớ cái đó nhiều người phật tử họ gặp tôi ờ, khi tôi giảng về cái chữ ly dục có cái họ nói ừ, con vậy là con suy nói giờ cũng chịu đó con bao bao nhiêu năm nay từ hồi lấy bị bả tới giờ con đúng là ly dục đó nghe ăn mặc gì là bả sắm hết bả cho mặc gì mặc mấy ăn cho ăn gì ăn đó đi làm có lương về giao cho bả ngay cả đi du lịch ờ, mà chọn chỗ để đi bạn cũng chọn rồi về cái hạng vé vé nào vé ờ, commercial vé business ờ, vé economy hoàn toàn là bà tính hết nói chung là con chỉ biết là chỉ cần mà bà là vợ kêu lên lên tiếng gọi thì bấm bà con đây thì họ, họ nói cái kiểu mình đàn ông vậy là, là dạng ly dục này không phải ly dục đây có nghĩa là do nhận thức cái mặt trái cái tội khổ của năm dục mà chán mà sợ mà buông mà buông rồi sao nữa buông mà chuyên tâm thiền định à, tối thiểu là cận định không trở lên thì mới gọi là ly dục chứ còn mà, mà, mà mình à, trên hình thức thấy mình đơn giản thậm chí kiên khem không à, gọi là, là, là, là, là ừ, coi như là, là, là ăn kiêng nhưng đại ác chứ không phải là ly dục nhớ nha như vậy tôi trở lại cái chữ tỷ lệ có nghĩa là một cái đời sống hoàn hảo nghĩa là đời sống có tổ chức theo cái tỷ lệ vàng giữa các hoạt động à, giữa cái gọi là thời gian nè hoạt động nè tư thế sinh hoạt nè rồi thức ăn thức uống nè các cái dưỡng chất ở trong cơ thể của mình nè tất cả đều phải đạt đến cái gọi là tỷ lệ vàng này nhớ rồi trong chuyện tu học cũng vậy cái người sau một ngày như vậy cái thời gian mà dành cho đời sống tâm linh tinh thần là bao nhiêu mà dành thời giờ cho ba cái cơm gạo áo tiền là bao nhiêu để được gọi là tỷ lệ vàng của một người Phật tử cư sĩ còn đối với tăng ni thì cái tỷ lệ vàng ấy cái, cái chuẩn mực gọi là từ tỷ lệ vàng ấy phải khác đi phải khác đi phải khác bởi vì quý vị còn phải đi làm để các vị nuôi gia đình và nuôi chúng tôi nuôi cái đám không tách nhưng mà riêng chúng tôi thì được người khác nuôi rồi cho nên bắt buộc cái thời gian mà gọi là, là tu học nó bắt buộc nó phải khác quý vị nhiều lắm khác nhiều lắm chúng tôi phải dành nhiều thời giờ để mà mà cho trí văn trí tư và trí tu tệ đó mà không có trí tu đó thì cũng phải có trí văn và trí tư à, tệ đó ừ. đó là gọi là tỷ lệ vàng và chưa hết chưa hết đâu bây qua trong cái hành trình giới định tuệ cũng vậy hành trình giới là sao giới học á cái giai đoạn cái giai đoạn giới học là sao giới học có nghĩa là trong một ngày của mình đi trong một giờ của mình ấy à, mà cái thân nghiệp khẩu hệ nghiệp bất thiện ấy nó nhiều hay là nó ít so với thân nghiệp khẩu nghiệp mà hiền thiện một cái người mà trong mỗi giờ đồng hồ mà thất nghiệp khẩu nghiệp bất thiện nó nhiều hơn như vậy người này không thành tựu về giới học à, và và qua tới định cái người mà năm chi thiền đó, thời gian mà sống với năm chi thiền nó ít hơn là sống với năm truyền cái đó. như vậy người này hỏng về định học người mà thành tựu định học là người phải sống nhiều với chi thiền chứ không phải sống nhiều với năm truyền cái nhớ nha đó là tỷ lệ vàng à, một ngày như vậy mình dành bao nhiêu thời gian mình sống với năm truyền mình dành bao nhiêu thời gian sống với năm chi thiền đấy rồi qua tới tuệ à, qua tới tuệ trong một ngày như vậy đó ta có bao nhiêu phần trăm thời gian sống nhiều trong cái pháp chân đế và trong pháp tục đế chân đế là sao chân đế là sống nhiều trong cái sự quan sát 13 14 25 không thì, thì đó gọi là sống nhiều với chân đế còn sống nhiều với tục đế là sao ông A bà B nhà cửa tiền bạc quan hệ xã hội tình cảm bạn bè nam nữ ân ái ăn uống rong chơi mua sắm thì đó gọi là tục đế trong một ngày như vậy hành giả sống nhiều với cái pháp chân hay tục đế trong một ngày như vậy hành giả sống nhiều với ái mạng kiến hay là sống nhiều với là chánh niệm và tỉnh giác nhớ nha nó đi từng cặp như vậy một ngày trong tệ quán một ngày mình sống nhiều với chân hay tục đế một ngày mình sống nhiều với ái mạng kiến hay là sống với chánh niệm và trí tuệ rồi chưa còn nữa năm quyền tính tấn điểm định tuệ phải đạt đến cái gọi là tỷ lệ vàng thì mới có thể chứng đạo được đức tin mạnh quá ái mạnh ái nó sẽ sanh không mà trí nhiều quá thì tà kiến sẽ sanh hoặc là hoài nghi sanh à, mà định nhiều quá thì hôn trầm nó sẽ sanh à, ví dụ như vậy thì coi như là năm quyền phải được quân bình ở tỷ lệ vàng thì mới chứng đạo được Đấy. và đó là như vậy mình mới là mình sơ sơ sơ rồi đó mình điểm nhẹ rồi đó mình nói về cái, là cái hành trình tam học trong đó ở mỗi giai đoạn giới học định học và tuệ học thì tất cả ừ, các cái thiện pháp phải được ừ, thiết lập ừ, xây dựng ở cái, cái là tỷ lệ vàng phải không bây giờ tôi mới nói nhẹ nhẹ nè tùy thuộc vào cái căn tánh của chúng sinh mà chúng ta sống nhiều à, trong thế giới vật chất hay là tâm linh đừng có tưởng là mình ngoan đạo thích học giáo lý à, thường xuyên thọ bắt quan trai thường xuyên tham dự khóa thiền có nghĩa là mình sống nhiều với đời sống tinh thần xài vì sao vì tôi nói rồi tùy vào căn tấm của mình mà có người này làm các hạnh lành mà với cái ý tái sinh các cõi nhân thiên được giàu được đẹp được sống thọ được con đàn cháu đóng quyến thuộc đông đảo à, có người làm các hạnh lành ờ, để cầu chấm dứt sanh tử chán sợ không muốn hiện hữu nha chứ không phải là là nói tu giống nhau ờ, nói gì thì nói chứ còn tôi thấy phật tử mà bưng hai người bưng ờ, ôm hai cái bó hoa và cúng phật là tôi biết chắc một nghìn phần trăm là cái tâm nguyện của hai người này hoàn toàn khác nhau mới có hai người thế đó chứ đừng có nói mà 10 người 50 người không thắp một cái hương mình liếc mắt qua là biết là cái cái cái cái sở nguyện ừ, cái chí hướng cái tâm địa của hai người nó không giống nhau rồi vì sao là vì nhiều lắm chúng ta có nhiều cái khác nhau lắm trên cái nền tảng tâm thức mình vốn dĩ đã là nhiều dị biệt rồi có người chán sợ sinh tử người không chán sợ sinh tử không họ sống nhiều với cái gì không tới lúc họ làm ác họ cũng ác theo cái kiểu rất riêng mà tới lúc họ hành thiện họ cũng hành thiện theo cái kiểu rất riêng nha tôi hy vọng tiếng việt tôi nói các vị hiểu nha vừa rồi chúng tôi có có một người liên lạc với chúng tôi họ nói có cần giúp đỡ gì bạn thảo đức anh tôi nói ok nhờ dàn trang dùm chị đọc lại chánh tả trời đó cô nó đem về nó sửa banh chành hết và nó xác định đó là tiếng việt của nó thì với cái lòng đại bi với lòng đại bi nghĩ về cái nhân vật đó tôi vẫn không nén được cái câu chú nguyện này tại sao bao nhiêu người chết mà con không chết này, này thì uh, tôi nói quý nói rõ nói chậm để cho bà con hiểu ha. tùy vào cái căn cơ trình độ của mình mà mình có một kiểu sống thiện rất riêng một kiểu sống ác rất riêng và ngay trong cái chuyện là hưởng dục của mỗi người cũng cũng giống nhau dạ, và đặt bùi về trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt nhấn mạnh về cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh thông qua cái chủ đề tỷ lệ vàng <clears throat> trong cái đám mà sống nhiều với thế giới vật chất ấy, có người thích sống nhiều bằng mắt thích nhìn có người thích nghe thích ngửi thích nếm từ đó nó mới dẫn đến chuyện có người mê về hội họa có người mê về âm nhạc có người thích nước hoa dầu thơm có người thích nấu ăn có người thích chăn êm nệm ấm quần là áo lụa có người thích về tình cảm nam nữ đúng không đúng hay không dạ, tôi thấy hình như đúng rồi có người họ cần phải sống nhiều bằng mắt có nhiều sống nhiều bằng lỗ tai có người sống nhiều bằng lỗ mũi bằng lưỡi bằng thân có người sống nhiều bằng cái đầu à, giống bằng cái đầu như hôm qua tôi có post lên trên ừ, Facebook của chúng tôi cái hình anh chàng đó anh đi anh đẩy một cái bao bao gạo đó mà nhớ lại cái lời của bạn bè nói cái thằng nào mà làm việc bằng đầu óc thì tay chân nó đỡ mệt cho nên anh lấy cái bao gạo anh để anh đầu anh nó còn chiếc xe thì chiếc xe cúc kích để anh đẩy <laughs> để không nhỉ anh đẩy không vậy đó chiếc xe này là chiếc xe xe đẩy anh đẩy không vậy đó để lấy bao gạo để anh đầu anh đội đi vừa đội gạo vừa đẩy xe bởi vậy cứ nhớ văn vẳng cái lời nói minh triết của ai đó rằng thì là này sống nhiều à, sống nhiều với cái đầu người ta chân nó khỏe nên cái giống giải gì đó là nó giống chắc hết trên đầu của nó ok ừ. như vậy là anh trai anh anh, anh anh chưa có anh chưa có dịp nghe qua các bài giảng sáng nay là sống như thế nào mà để mọi thứ đều ở cái mức gọi là tỷ lệ vàng này. ví dụ như mình gọi là phàm phu đương nhiên cố nhiên tất nhiên và mặc nhiên chúng ta phải có phiền não vẫn còn có phiền não rồi nhưng mà tỷ lệ vàng là sao là làm sao cho cái ác nó ít một tí à, còn cái ít một tí là ít nhiều thì tùy quý vị chứ làm sao bắt tôi nói dùm được nhưng mà chắc nói về hiểu mà phải không à, mình biết đạo rồi làm sao cái ác nó so với cái thiện ít hơn tí không à, tham sân si ái mạng kiến nghiện ít hơn tí cái thời gian mình sống với chánh kiến nó nhiều hơn tài kiến tí sống với hào sản nó nhiều hơn bụng xỉn sống với cái lòng là bao dung nhiều hơn bung dao à, sống với sự chia sẻ nhiều hơn ganh tị này sống với trí tuệ nhiều hơn sống với cái u mê Đấy, đó gọi là tỷ lệ vàng nha rồi từ từ từ từ à, chúng ta buông hết đi, đi xuất gia hoặc đi vào tiền viện làm hành giả thì ở mỗi hoàn cảnh như vậy thì cái tỷ lệ vàng ấy nó lại được thay đổi nha được thay đổi nãy tôi nói rồi ngay trong đời sống vật chất ý, là chúng ta đã có Đấy, đã có những cái khác biệt nhau và từ đó cái chuẩn mực tỷ lệ vàng cũng tuyệt đối không giống nhau Đấy. cái quan trọng nhất của kinh Phật ờ, cái điều kinh Phật dạy mình là cái gì là anh sống ở cái tỷ lệ nào đi nữa anh cũng phải nhớ về phía thiện nó hình nặng hình tiết là bởi vì trong kinh có nói rõ ba hàng chúng sinh là thiện nhiều hơn ác có nghĩa là cái cái, cái này chắc bà con hiểu rồi tức là cái cơ hội mà họ làm thiện nó nhiều hơn à, và cái cơ hội từ chối ác nó nhiều hơn cái hạn này được gọi là thiện nhiều hơn ác nhưng mà nó có cái hạn thứ hai là ác nhiều hơn thiện có nghĩa là cái cơ hội mà mà mà làm ác thì coi như là luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng túc trực à, tổng động viên tổng trừ bị nhưng mà đối với cái thiện thì thường xuyên làm lơ hoặc từ chối à, đó là cái hạn này được gọi là thiện nhiều ác, ác nhiều hơn thiện còn cái hạn thứ ba là cái hạn này mình thấy là phật tử mình hơi bị nhiều nè đó là thiện ác bằng nhau có nghĩa là ai nói sao làm vậy ai rủ bậy cũng làm theo à, ai rủ uh, bố thí nghe pháp uh, tu thiền không uh, đi uh, từ thiện không uh, chưa đi chùa thọ giới là làm tốt không nhưng mà ai mà rủ rê ba cái tàu lao tầm bậy đó thì cũng luôn luôn có mặt em à, cái loại này trong kinh nói uh, cái chuyện này nó hơi phong thần thôi tôi, tôi cắt bớt đi nó hơi phong thần thì trong rung thì nó có thiên chúa nó có cầu đài nó có hòa hảo nó có vô thần nó có tập lực trong này để kể phát tắc thôi thì trong kinh mình đây là kể là là là, là um, thì nó có một cái loại ngạ quỷ chuyện là nó nhiều chuyện nó đi kỳ lắm nhưng mà thôi cái cái duyên mình tới đây thôi à, có cái loại ngạ quỷ nó kêu là vê ma ní cát quê ma nó từ cái chuyển phản là, là, là quý man á có nghĩa là là castle là chateau à, là lâu đài quý, quý mà nó là lâu đài còn mà quê mà ní cá có nghĩa là ờ, người có lâu đài người sống trong lâu đài người sinh trưởng tồn tại hiện hữu trong lâu đài Đấy. Thì cái loại ngạ quỷ thì nó cũng tên rất là sang đó là quê mà ní cá có nghĩa là, là, là sato on này castle owner có nghĩa là nghĩa là người sống trong lâu đài hay là người chủ lâu đài là vì sao là vì là trong kinh nói có rất là đông chúng sinh dạ, rất đông loại loại chúng sinh mà thiện ác đề huề có nghĩa là ai rủ cái gì mà hay ho nó là cực khổ tốn kém không mất thời gian cỡ nào nó cũng làm hết mà ai đủ cái gì mà bậy bạ tào lao đó là nó cũng làm luôn à, cái thứ mà thiện ác đề huề này nè thì ờ, khi mà nó, nó nó chết nếu không phải là nếu không có sự can thiệp của trọng nghiệp nha nếu không có sự can thiệp của trọng nghiệp thiện hoặc ác mà nó sẽ mà thì mình sẽ ra đi với cái thường nghiệp à, thường nghiệp có nghĩa là cái gì mình làm thường ngày đó đấy. thì cái loại mà thiện nhiều thì mình gọi nói là nó phần lớn mà nó đi lên mà ác nhiều thì phần lớn nó đi xuống còn có nó có loại mà thiện ác đề huề đó thì đương nhiên là nó phải đi đầu thai bằng một trong hai cái tập quả thiện hay là bất thiện nhưng mà do các tập khí chúng sinh cho nên khi mà nói đề huê thì có nghĩa là ác nó hơi nhỉnh hơn thiện một tí nhớ nha cái đây là cái chuyện rất là, là, là quan trọng phải nhớ khi mà nói người đó thiện ác bằng nhau thì mình phải luôn luôn trừ heo là ác thường là nó nhỉnh hơn thiện một tí tức là 41 51 49 nha luôn luôn là, là 51 49 đây là cũng là, là tỷ lệ nữa cũng là tỷ lệ nữa khi nói thiện ác bằng nhau thì mình 99 phần trăm là 51 49 chứ mới phải 50 chuyện nó không bao giờ có chuyện mà thiện ác là 10 chuyện nó ngay cả ở thánh còn không có mà ngay cả thánh cũng tu đầu a la hán thì khỏi nói rồi nhưng mà từ tu đầu quân tới a la hàm nó cũng không có cái vụ mình 50 50 à, không có à, không có 50 như a la hàm là như tu đầu quân là coi như là uh, ờ, 95 mà năm năm trên 95 cái thiện cái thiện là 95 rồi còn cái ờ, cái ác mà cũng phải 5 phần trăm đó là tu đầu quân còn cái mà mà nhị nhị nhị quả từ đà hàm á thì là là là, là, là 96 97 tùy vị không 96 97 à, thiện á rồi đến anaha nó là 98 99 cũng tùy người không tùy người còn lên a la hán là bùm hết không có phần trăm nào ác hết không đó, thì phàm phu cái hạn mà thiện ác đề huê đó là mình phải hiểu lúc nào cũng là ác 51 thiện 49 thông thường là như vậy nha thì cái loại này nó sẽ nó sẽ đi đầu thai bằng cái tâm quả quan sát bất thiện đó đi năm 51 mà nó sẽ đi về cái cảnh giới đó nó nó sanh vào cái cảnh giới gọi là cái không phải cảnh giới mà chủng loại nó sanh vào chủng loại chủng loại gọi là quy mà đi cắt có nghĩa là nửa sướng nửa khổ nó nó là ngạ quỷ nhưng mà nó cái chỗ ở của nó là có lâu đài có vườn hoa có hồ nước có tường rào vàng son châu báu rực rỡ chói lọi lung linh lấp lánh lộng lẫy à. nhưng mà nửa sướng nửa khổ là sao tùy vào cái tùy vào cái kiểu sống lúc bình sinh mà trong cái đám quê manica này nè nó có cái kiểu sướng khổ khác nhau là sao có đứa thì đêm sướng ngày khổ đêm nó sống như chư thiên này đó mà bằng ngày á, nó, nó sống như là cái loại dưới địa ngục vậy đó. bao nhiêu cái thứ đau khổ và đói khát lửa đốt rồi thì uh, côn trùng rồi mảnh thú rồi đó là tấn công chích đốt nữa mà những thứ côn trùng mảnh thú đó là không có thật đều là do cái nghiệp nó hiện ra thôi nó đi đâu cũng bị ong rồi bị kiến rồi rùi, nhặn bu chích đốt không hoặc là nó bị chó xé cọp ăn tùm lum hết mà những cái con nó đều là do nghiệp nghiệp của nó tạo ra hình ảnh chứ không có con nào xé nó hết nha gọi là diều tha quả mổ đó ban ngày đó bạn là lửa đốt hoặc diều tha quả mổ bị đối bị khác coi như là, là tới trời đó không đó đêm sướng ngày khổ ngày nó như vậy nhưng mà màn màn đêm bọn buông xuống nắng vừa tắt một cái là nó lên tới trời nó sướng lắm cũng ngay cái chỗ đó luôn cũng ngay cái chỗ đó mà ban ngày là coi như là cái chỗ mà nó chịu khổ nhưng mà ban đêm nó là chỗ nó hưởng lạc ừ. do cái duyên nghiệp nó khác nhau có người thì ngày sướng đêm khổ có người thì một tuần sướng một tuần khổ có người thì một tháng sướng một tháng khổ có người thì ba tháng sướng người ba tháng à, 3 tháng sướng 3 tháng khổ rồi có người thì 6 tháng sướng 6 tháng khổ có người thì một năm sướng một năm khổ nói chung là miễn sao trong cuộc đời của nó ví dụ như nó sống một ngàn năm đi thì có đâu đó có 500 500 khổ 500 sướng mà nó cứ chia đều ra như vậy nó cứ chia đều ra như vậy nha yeah. cho nên cho nên là cái, cái trường hợp này là có những người mà coi như là hồi nãy tôi nói trừ ra sự can thiệp của trọng nghiệp trọng nghiệp thiện và trọng nghiệp bất thiện trọng nghiệp có nghĩa là cái nghiệp to tác đó không thì nếu mà không có sự can thiệp đó thì chúng ta sẽ ra đi bằng cái thường nghiệp có nghĩa là cái gì mà mà mà mà nó nó nó nó thường mình thường xuyên thực hiện trong đời sống bình sinh của mình ấy nó sẽ trở thành ra là một cái vốn liếng để mình cầm tay mình đi khi mà tắt thở không? tắt thở trong râm này tôi e rằng là có lẽ không có ai dưới năm chục rồi tự nhiên linh cảm nè linh cảm nghĩ vậy đó trong râm này chắc quá đâu bởi vì thời này là thời internet mà dưới 50 thì nó nó, nó, nó bận rộn dữ lắm nó bận rộn dữ lắm phải bận rộn dữ lắm bởi vì thời này là Google Facebook rồi tùm lum đó là, là dưới 50 là nó không có vô đây đâu cái thứ mà vô đây nó là toàn là phải 50 tại sao là bởi vì anh thấy là lại là, là, là tỷ lệ nữa anh thấy anh đã đi coi như là hơn một nửa rồi rồi bây giờ đó là coi như cái, khỏe đó, nó ít hơn cái cái bệnh trên 50 là mình thấy vấn đề huyết áp nè vấn đề đường nè muối ở vấn đề đèn đường là vấn đề mỡ nè không rồi uh, cholesterol rồi, rồi uh, huyết áp nè rồi tim mạch là thận là bao tử là bây giờ là 50 trở lên là bắt đầu tính sổ đó không à, là, là tỷ lệ nữa tôi, tôi càng giảm tôi càng thấm một cái chữ hình toàn bộ bộ đời sống chỉ là tỷ lệ Đấy. một cơ thể khỏe mạnh là mọi thứ ở tỷ lệ vàng à, một cái cơ thể được xem là tuyệt mỹ là các chi Ờ, cũng phải ở tỷ lệ vàng thí dụ như trong kinh nói cái chúng sinh mà đại phước ấy cái gọi là bệnh hoạn ở họ đó nó chỉ gồm có sáu thứ thôi đó là nóng lạnh đói khát và tiêu tiểu à, ngoài sáu đề ra là, là toàn bộ đời sống của họ là coi như là cái phần trăm thời gian đó là không có bị bệnh gì hết còn cái chúng sanh mà mà ít phước á, hoặc là chúng sanh có nhiều khi không phải ít phước mà nhiều khi do là cái cái cái, cái, cái ác nghiệp nhiều á thì cái tỷ lệ cái phần trăm thời gian trong một ngày trong một tháng trong một năm thời gian khỏe nó hơi nhiều không trường hợp như tôi thì dĩ nhiên trong một tháng thời gian khỏe thì nó nhiều hơn là thời gian ờ, ờ, đau đó là trong một tháng nhưng mà qua tính đến năm là khác à ví dụ tháng trong tháng 1 tháng 2 ok tháng 5 tháng 7 ok tháng 9 tháng 10 ok ví dụ như vậy nhưng mà qua tính tính năm là khác à tính năm có khả thể là một năm như vậy đó thì uh, mình uh, một năm như vậy có thể là có thể cái tháng mà tháng khỏe ít hơn cái tháng bệnh à, nhớ cái đó ờ, cho nên là rồi, rồi tất toàn bộ những cái tim gan phèo phổi gan mật rồi đó là mấy cái đó là càng lớn thì cái cái cái cái, cái, cái nó đổ nợ ra cho nên trong kinh nói cái người mà khỏe là cái người có cái thể lực là chỉ là kinh nói mà tôi nói kinh nói kinh chuyển lưng vương nói cái người khỏe là người người khỏe là cái người mà cái thời gian mà khó chịu với cơ thể đó nó ít nó chỉ gói gọn trong sáu cái căn bản đó là đau đói khát nóng lạnh và tiêu tiểu họ ít bệnh đến mức mà cái tiêu tiểu cũng kể là bệnh đói khát cũng kể là bệnh ghê à, rồi cũng trong kinh diễn lương vương nói cái cái người mà mà người khỏe là cái người mà chỉ có sáu bệnh căn bản còn người đẹp là người yeah, à, có được sáu cái chuẩn căn bản à, nhớ cái là cái này kinh nói mà tôi thấy hay à, kinh nói mà tôi thấy hay à, người khỏe là người chỉ có sáu bệnh căn bản đói khát nóng lạnh và tiêu tiểu còn cái người đẹp đó là người cũng có sáu cái chuẩn căn bản đó là không lại là tỷ lệ vàng nữa không quá mập không quá ốm không quá đen không quá trắng không quá cao và không quá thấp lùng sách thì xấu quá nhưng mà cao vời vợi như như cái cái cái cái cái, cái nêu tết như cái tre miễu thì cũng kẹt này cho nên cao quá thấp quá cũng kẹt đen quá cũng kẹt mà trắng mà trắng bệt cũng kẹt không thứ ngâm ngâm da trâu nhìn lâu thấy mê nó kêu da bánh mật về bánh ít về bộ quân này cái nhìn nó nó ngâm ngâm da trâu mà nhìn lâu thấy bè có nhiều lúc ngâm da trâu nhìn lâu thấy ghê tùy rồi rồi cái đó là rồi quá mập quá ấm mà nó mập quá nhìn nó cũng mệt mỗi lần nhìn nó tự nhớ cái nồi nồi nồi thịt tết cũng khó không? nhìn nó tự nhiên muốn lên máu muốn là, là, nhìn cái mặt nó thấy cholesterol rồi mà nó ốm quá mình nhìn cũng mệt không? ốm quá nó còn cái gì nữa đâu mà, mà, mà ham muốn không cho nên ý, cái người cái tỷ lệ vàng tất cả tỷ lệ vàng hết cái người khỏe có, có cái thể chất tốt là sao là cái thời gian khỏe nhiều hơn cái thời gian bệnh còn cái nhiều hơn bao nhiêu thì tùy tùy anh khỏe bao nhiêu còn đẹp cái nhan sắc cũng vậy ngoại hình ngoại diện cũng vậy cái tỷ lệ vàng cái tỷ lệ của mắt à, cái khoảng cách của mắt của chân mày môi miệng má không tất cả đều có tỷ lệ vàng người ta biết đi thi hoa hậu là ta đo nó đo từng santi rồi cho đó nha tỷ lệ vàng đó thì những tu hành về đời sống tâm linh y chang như vậy tất cả đều là tỷ lệ hết và trong một ngày ờ, nãy giờ tôi nói từng bước à, về vật chất thì nãy đã có tỷ lệ rồi mình xài bao nhiêu phần trăm cho mình bao nhiêu phần trăm cho người khác bao nhiêu phần trăm ân nghĩa và bao nhiêu phần trăm cho công đức à, rồi chưa hết về thời gian mình có bao nhiêu phần trăm cho tâm linh bao nhiêu phần trăm cho đời sống vật chất bao nhiêu phần trăm cho đời sống tình cảm bao nhiêu phần trăm cho quan hệ xã hội tất cả phải đều ở mức tỷ lệ vàng nha rồi thì đến ờ, đời sống tâm linh của người tu hào một ngày như vậy nói về giới học thân nghiệp khẩu nghiệp mà bất thiện so với thân nghiệp khẩu nghiệp nghiệp mà thiện cái nào nhiều hơn đó là giới học đỉnh học ở trong một ngày như vậy trong một giờ như vậy đó thời gian mình sống với năm truyền cái và sống với năm chi thiền cái nào nhiều đó thời gian mà mình phóng tâm thời gian mà mình tập trung tinh thần cái nào nhiều đó là định học và qua tới tuệ học trong một ngày như vậy mình dành nhiều thời gian cho pháp chân đế hay là tục đế cái nào nhiều hơn trong một ngày như vậy mình sống nhiều với ái mạng kiến hay là sống với chánh niệm và trí tuệ trong một ngày như vậy năm căn ngụ tính tấn định định tuệ đó nó có ở tỷ lệ vàng nó có cân bằng nó có quân bình có cân đối với nhau hay không chỉ cần mà 4951 là chết rồi đó 4951 là không đắt tất cả phải ở mức chuẩn chuẩn hết nha này thì trong bài giảng sáng nay tôi nói cái gì tôi chỉ nhấn mạnh bà con một chữ thôi bà con dầu có dốt tới bằng trời đi nữa thì nhớ cái chữ tỷ lệ sau bài giảng này cứ nhớ cái tỷ lệ à, tiền bạc của tôi những cái chi thu của tôi nó phải ở tỷ lệ vàng tôi sống phải có mình có người có đời này có kiếp sau à, có cái đời này có cái kiếp sau nữa người không biết đạo thì chơi lúc cán coi như chỉ biết trước mắt thôi nhưng mà người biết đạo thì là phải sống có ta có người có đời này kiếp sau có tinh thần có vật chất và đã có một tỷ lần tôi đã nói đến nay cái cặp mắt cái đầu cái tim tim đầu và ốc của người phật tử mắt tim và ốc của người phật tử phải làm được những việc sau đây phải có khả năng ở trên nhìn xuống để mà bao dung ở dưới nhìn lên để mà học hỏi ở trong nhìn ra để mà cảm thông chia sẻ và ở ngoài nhìn vào để có một cái nhìn không có gọi là hạn chế không có bị gọi là định kiến không như vậy thì ở trên nhìn xuống ở dưới nhìn lên ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào và cả bốn cái cái động tác này trong một ngày nó cũng phải ở mức tỷ lệ vàng mình chỉ biết ở trên nhìn xuống không không được mà chỉ biết ở dưới nhìn lên cả đời chỉ biết thờ phụng người ta không cũng không được mà phải chia đều ra lúc nào có bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của mình trong một năm một tháng một ngày có bao nhiêu phần trăm thời gian ở trên nhìn xuống ở dưới nhìn lên ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào thì đời sống như vậy được gọi là đời sống được tổ chức trên cái tỷ lệ vàng các bạn nghe kịp không này còn mà cứ ờ, là mình khoái thì sao mình sống như vậy thì ok nhưng mà tôi nói nhỏ vào tay một câu thôi phá thì sao sống vậy đó đi hỏi mình bác sĩ coi mà bác sĩ nghe câu nó không có sợ không khóa gì ăn nấy khóa thì sao làm vậy không được không được à, ờ, các bác sĩ dược sĩ là người ta thù cái chữ mà khóa thì sao là vậy không thích ngọt nhưng mà cũng phải nhớ đến tiểu đường khoái ăn mặn nhưng mà phải nhớ đến ờ, là tăng xong phải nhớ đến thận thận nó kỵ ăn mặn kỵ sodium này rồi cái cholesterol kỵ dầu mỡ mà ung thư thì nó kỵ cái đồ chiên xào nấu nướng ba cái protein mà nó cháy cháy cháy ăn vô vô bỏ bà luôn nha à, cho nên là không thể nào mà thích sao làm vậy mà tất cả mức tỷ lệ ví dụ như mình thích ăn đồ nướng ok nhưng mà một tháng mà được ăn bao nhiêu mà mà hôm nay các cái nhà mà dinh dưỡng học họ họ kỹ lắm một tuần như vậy mình chỉ được ăn bao nhiêu trứng chứ không phải là thích là cứ chơi lúng nha một tuần như vậy anh được ăn được bao nhiêu trứng thôi đấy một ngày như vậy anh được ăn bao nhiêu cam bao nhiêu chuối thôi tính từ tỷ lệ cái thực phẩm mà anh nạp vào đấy và từ đó từ cái chuyện mà đúc vào mồm mà trên tỷ lệ vàng thì từ đó cả cái dưỡng tố cái nutrition trong người của anh cả cái vitamin ấy B1 B6 B12 B40 B41 thì của anh đó, nó mới ở tỷ lệ vàng <laughs> còn ở đây <laughs> mà anh chơi lúng vô anh chơi lúng vô là coi như là anh tiểu đường tới trời không ờ, anh ăn mặn mà có nhiều người tôi biết là ăn gần như đó là miếng cơm miếng muối đó. cho nên nó là không có bị tăng xong thì nó cũng chuyển qua nó phá banh cái thận luôn à uống nước thì quá ít mà ăn mặn thì quá nhiều cà phê dầu mỡ mà tổng vô mà nước thì không chịu uống nước phải tỷ lệ vàng tỷ lệ vàng là sao là tôi dốt tôi chỉ nói theo cách tôi biết trên 18 tuổi thì một ngày không thể là dưới 2 lít tôi cho đó là tỷ lệ vàng còn cái chuyện trường hợp trường hợp cá biệt có em mình chơi tới 3 lít 4 lít là, là chuyện tôi không ý kiến nhưng mà tỷ lệ vàng theo tôi thì người trưởng thành đó một cái cơ thể trưởng thành đó là không thể nào ngày dưới hai lít không thể nào dưới không còn cái chuyện dĩ nhiên nó hơi có cái cái gia giảm từ theo cái trọng lượng mỗi người ngoài cái trọng lượng nó còn có vấn đề cái nội tạng cái gan cái thận của mỗi người khác nhau nữa tôi không phải chuyên môn của tôi mà tôi chỉ gợi ý thôi là không thể nào một người trưởng thành ờ, mà dưới hai lít một ngày nó làm được đấy và tôi nhắc lại cái việc lại kiếm một cái chart ở trong internet cái cái nó kêu là cái cái cái uh, nutrition chart nó cho nó quy định một tuần một ngày như vậy đó mỗi bữa ăn luôn nha có mỗi bữa ăn đó nha mỗi bữa ăn nè rồi mỗi ngày nè mỗi tuần nè cá thịt rau cải trái cây rồi nấm các loại nấm không thì mình được ăn bao nhiêu phần trăm ăn ở mức tỷ lệ vàng thì mình mới có cái sức khỏe vàng Đấy, đời sống tinh thần y chang như vậy như vậy tôi ông là cái gì thời gian nè tiền bạc nè các hoạt động nè tư thế sinh hoạt nè không tất thảy đều phải ở mức tỷ lệ vàng về đời sống tâm linh cũng vậy giới định tuệ ở mỗi giai đoạn đều là cần đến cái tỷ lệ vàng à, rồi trong chuyện học giáo lý trong cái room này cũng vậy dầu các vị học mấy room tôi không cần biết mà học ngày thứ bảy chủ nhật ờ, thứ hai học luôn mấy cái room của mấy cha mấy thầy thầy bà trên toàn cầu online không học ai cũng cần học không cần biết nhưng mà chuyện quan trọng nhất là nhớ chữ tỷ lệ vàng sau bài giảng này xăm không ba chữ này lên trên người của mình từ tinh thần đến vật chất đều cần đến tỷ lệ vàng à, từ nhan sắc tới sức khỏe không từ tình cảm đến trí tuệ không tất thảy đều là phải tỷ lệ vàng hết à, ngay cách bây giờ tôi tôi thề đọc là không có một lĩnh vực nào không có một cái domain nào trong cái cuộc đời này mà không cần đến ba cái chữ tỷ lệ vàng tôi nói không có tôi công chuyện rất là rùi bu các vị thấy bây giờ mình nuôi một đứa bé hoặc nuôi một con chó một con mèo trong nhà mình cũng phải nuôi mình nuôi mình dạy nó bằng tỷ lệ vàng con mà cưng nó quá mà cứ đưng đưng đưng đưng đưng đưng đó mà không không không không đó mà quên quên lo cưng lo biểu hiện tình cảm nhưng mà quên à, quên cái vấn đề nghiêm khắc là con nhỏ thú quát luôn tôi đã gặp rồi có nhiều đứa bé trời nó hoang đến mức mà tôi thấy ba má nó nựng tôi chỉ thầm mong là họ giết nó đi để bớt khổ chúng sinh tôi nói nhiều câu rất là ác nhưng mà nghĩ kỹ là tôi làm cực kỳ bởi vì mấy đứa đó nó nó bé lớn đó mà nó đã nó lại lì như vậy mà nó lớn lên nó là đại họa cho chúng sinh các vị biết không cho nên tôi nghĩ đứa này nó chết hay hơn nó sống à, nó nhiều người tôi họ ép tôi phải ép, nó nhiều người ép tôi phải ép, nó mới vừa lòng thương con thương chó thương mèo tất thảy cũng đều phải tuân theo cái gọi là tỷ lệ vàng khiếp chưa nhà cửa trưng bày ghê cái cái căn phòng toilet buồn ngủ nhà bếp phải không tất cả đều phải được chưng dọn dọn dẹp trên cái tỷ lệ vàng có bao nhiêu thứ trong phòng khách chuẩn mực đó chuẩn mực của Âu Mỹ và Nhật Bản đó. đấy trong phòng khách đó là cái không gian để trống phải là bao nhiêu tối thiểu phải là bao nhiêu và trên cái miếng đất cái, cái diện tích được xây dựng đó, mà lý tưởng nhất phải là bao nhiêu phần trăm lại là tỷ lệ vàng nữa chân dọn rồi tới chuyện nấu ăn rồi mai mặt rồi tới giày dép cũng phải vậy à, và giày dép cái đôi giày á, à, có người nói với tôi đôi khi nó vừa quá nó cũng không có tốt phải cho nó một chút xíu rộng hay là một chút xíu chặt chút xíu ví dụ như vậy chứ gọi là tỷ lệ vàng đó tỷ lệ vàng để để đo chạy nó không như mình nghĩ đâu nó không như mình nghĩ đâu nha dài dép ví dụ như dép mang trong nhà thì cho nó hơi rộng một tí ví dụ như vậy nó hơi rộng một tí áo ngủ ba cái mà bị pyjama trong nhà đó à, cho nó hơi rộng một tí cái rộng hẹp của cái đồ mặc trong nhà nó phải khác với cái rộng hẹp mà đồ công sở đồ đi làm đồ đi đường nhớ nha cái này tôi, đang leo hơi xa rồi qua cái domain của quý vị rồi nhưng mà buộc tôi phải nói thôi à, như vậy thì trong bài giảng là tôi nói một chuyện thôi đó là lấy chữ tỷ tỷ lệ vàng viết ba chữ này treo lên bàn thờ lại y chang như lại tam bảo vậy vì sao vì thế tôn là một người mà mọi thứ ở ngài đều ở mức tỷ lệ vàng giáo pháp là gì giáo pháp là con đường mà dạy chúng ta nâng mọi thứ lên tỷ lệ vàng chứ tăng là gì tôi nói thánh tăng ở nhà cha chư thánh tăng là những vị đang sống đang sống đang tu đang hành và đã chứng đắc trên cái tiêu, chuẩn là tỷ lệ vàng đấy thánh chúng hay là phàm phu có một cuộc sống hoàn hảo hoàn chỉnh đều là tuân thủ được nguyên tắc tỷ lệ vàng ok tôi mệt rồi không muốn dạy nữa chúc các vị một ngày vui đừng ham nghe nhiều nghe ít mà nghe cho nó thấm yeah. Dạ, xài được dạ, rồi, dạ. dạ, dạ chúng con chiên sư dạ. À, dạ à, bài giảng của hôm nay của sư à, tuy ngắn nhưng mà có nhiều chi tiết để mình học ha quý vị à, vừa rồi tuần vừa rồi sau khi nhân thông báo về cái à, chuyện mà in kinh sách của sư um, đó thì có nhiều câu hỏi à, hỏi là à, nhân ơi à, chú nhân ơi anh nhân ơi à, sách in xong có được miễn phí không thì à, nhân xin trả lời là không nha quý vị à, sách của sư không có miễn phí bao giờ à, cái tiêu chuẩn của sư là sách phải bán ra quý vị mua thì quý vị mới đọc còn miễn phí quý vị mua về cái quý vị chân không à quý vị không có đọc thành ra sư nói cứ mà bán ra thì quý vị mua quý vị mới quý à, cái đó là cái nói đùa của sư nhưng mà thật sự ra cái uh, tiền mà uh, quý vị uh, uh, cúng dường đó thì uh, sư để cho tái bản những cuốn sách những cuốn sách mà sư đã phát hành trước uh, rồi sau đó là nó vào trong cái uh, uh, tất cả cuốn sách này cũng có trong cái thư viện của Kalama luôn nha quý vị à, cho tất cả mọi thiền ờ, hành giả mà đến uh, Kalama tu tập thì đều có sách để mà nghiên cứu rồi một cái phần mà tiền đó đó sẽ để mà hỗ trợ cho tái bản tiếp tục và sau đó cái tiền mà đó đó để sử dụng cho việc tu sửa Kalama sau này à, quý vị biết lên một uh, xây dựng một cái tam bảo là cái uh, thiền viện hay cái chùa gì cũng phần cần phải cái chi phí như vậy thì đó là cái cách mà sư sư sư làm và và trong cái phần đó thì cũng là một cái phần mà quý vị cúng dường cho sư nữa tại vì sư là một vị uh, độc cư trên núi ít có đi xuống đi ra ngoài giống như các vị khác cho nên cái sự cúng dường rất là ít cho nên sư dùng cái đó để trong cái tứ vật dụng của sư à, và quý vị biết không à, những cái tiền mà mà quý vị cúng dường cho sư á, mà có dư đó là sư cũng đặt đưa vào trong à, thiền viện à, trong thiền viện Kalama hoặc là cúng dường tam bảo hoặc làm làm từ thiện quý vị đã thấy sư cũng cùng mọi người làm từ thiện ở Myanmar à, vừa rồi đó thì um, à, theo theo nhân à, à, được biết và chi tiết này nhân đưa đến quý vị là như vậy mong quý vị hoan hỷ ha mong quý vị rất con hỷ à, thì tiền của quý vị cúng dường vào tam bảo thì chắc chắn đã là là phước rồi à, xin quý vị hoan hỷ ha à, nhân cảm ơn quý vị và sách của sư sẽ phát hành nhưng mà sẽ phát hành qua những cái mà điểm mà sư thông báo chính còn những cái mà chỗ mà um, quý vị mua đâu thì nhân không biết tại vì gì cũng có những cái trung tâm mà người ta thấy sách của sư hiếm người ta lại in và tự photocopy người ta bán á, thì coi chừng là sách à, không có chính chính à, chính quy của phưa sư phát hành nha quý vị rồi um, nhân cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một buổi tối an lành à, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình à, pháp thoại của sư tuần sau nha quý vị à, nhân xin chào quý vị chào quý vị cảm ơn anh kiên chào anh kiên chào mọi người chào mọi người tổng chào